Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bồ Công Anh kênh tin tức tổng hợp, nơi mà sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin thú vị, bổ ích và đặc sắc nhất. Nhiều nước trên khắp thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Nga đang lên kế hoạch sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân của họ khỏi Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc, trung tâm phát tán virus corona. 1. Pháp Trao đổi với kênh CNews, Bộ trưởng Giao thông Pháp Jean-Baptiste de Barry cho biết chiếc máy bay đầu tiên của Pháp hồi hương công dân nước này rời Vũ Hán sẽ rời Paris vào thứ Tư ngày 29 tháng 1 năm 2020 và sẽ trở về nước vào một ngày sau đó. Chuyến bay này sẽ chở theo những công dân Pháp chưa có triệu chứng sốt, những người này vẫn sẽ được cách ly và sau đó sẽ có chuyến bay thứ hai, chưa xác định thời gian, sẽ chở những công dân Pháp có triệu chứng sốt. Những người này sau đó sẽ được điều trị tại Paris. Ông Debary nói. 2. Hàn Quốc Hàn Quốc có kế hoạch tuần này sẽ điều động các chuyến bay đặc biệt để sơ tán công dân của họ khỏi Vũ Hán. Thủ tướng Chung Si-kyun nói trong cuộc họp nội các hôm 28 tháng 1 năm 2020. Các chuyến bay này sẽ đến Vũ Hán vào sáng thứ Năm, ngày 30 tháng 1 năm 2020. 3. Nhật Bản Nhật Bản sẽ điều động một chuyên cơ tới Vũ Hán vào tối thứ Ba ngày 28 tháng 1 năm 2020. Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi cho biết chuyến bay này có thể chở khoảng 200 hành khách, nhưng nói thêm rằng khoảng 650 công dân Nhật Bản dự kiến sẽ trở về nước. Ông Motegi nói rằng Tokyo đang sắp xếp thêm các chuyến bay tới Vũ Hán vào sáng thứ Tư, ngày 29 tháng 1 năm 2020. Những người có triệu chứng sốt sẽ được đưa tới bệnh viện khi chuyên cơ đáp xuống cảng hàng không Haneda ở Tokyo, trong khi những người không có dấu hiệu nhiễm virus sẽ có thể trở về nhà và sau đó vẫn đi làm đi học bình thường, nhưng họ được khuyến cáo tránh nơi đông người và tự đo nhiệt độ cơ thể hai lần một ngày. 4. Kazakhstan Kazakhstan đã yêu cầu Trung Quốc cho phép 98 sinh viên Kazakhstan rời khỏi Vũ Hán. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Sunkart Nusifev nói với báo giới hôm 28 tháng 1 năm 2020. 5. Đức Chính phủ Đức xác nhận họ sẽ sơ tán 90 công dân nước này đang sống tại vùng Vũ Hán, Trung Quốc. 6. Maroc Maroc thông báo họ sẽ sơ tán 100 công dân nước này, hầu hết là sinh viên, rời khỏi Vũ Hán. 7. Tây Ban Nha Chính phủ Tây Ban Nha đang làm việc với Trung Quốc và Liên minh châu Âu để hồi hương công dân nước này khỏi khu vực Vũ Hán. Ngoại trưởng Aracha Kozaleleya nói hôm 28 tháng 1 năm 2020. 8. Mỹ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ sẽ sơ tán nhân viên ngoại giao Mỹ khỏi lãnh sứ quán Mỹ tại Vũ Hán và cung cấp một số lượng ghế hạn chế cho công dân Mỹ trên một chuyến bay một số công dân Mỹ sẽ có thể được lên chuyến bay đơn lẻ này rời Vũ Hán tới San Francisco vào ngày 28 tháng 1 năm 2020. 9. Anh Quốc Anh Quốc đang thảo luận với các đối tác quốc tế để tìm giải pháp giúp công dân Anh và công dân các nước khác rời Vũ Hán. Một phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Boris Johnson nói 10. Canada Canada có khoảng 167 công dân nước này sống tại Vũ Hán, trong đó 8 người đã liên lạc với lãnh sự quán Canada để yêu cầu hỗ trợ. Ngoại trưởng Francois Philippi Champagne nói hôm 27 tháng 1 năm 2020. Mặc dù Ngoại trưởng Champagne không loại trừ khả năng sơ tán nhưng ông không khẳng định chính phủ Canada có bất kỳ kế hoạch nào như vậy vào thời điểm này. Ông Champagne nói rằng mỗi yêu cầu giúp đỡ của công dân sẽ được đánh giá trên từng trường hợp cụ thể. 11. Nga Đại sứ quán Nga tại Trung Quốc cho biết Moscow đã trao đổi với Bắc Kinh về việc sơ tán công dân Nga khỏi thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc. 12. Hà Lan Hãng tin AMP loan tin rằng chính phủ Hà Lan đang đánh giá các cách thức sơ tán 20 công dân Hà Lan khỏi Vũ Hán. 13. Australia Chính phủ Australia lên các phương án di tản khoảng 400 công dân đã bị mắc kẹt tại một vùng dịch virus corona tại Trung Quốc. Chính phủ Australia vào ngày 28 tháng 1 năm 2020 cho biết, nước này đang liên lạc với phía Trung Quốc và lên các phương án di tản khoảng công dân đã bị mắc kẹt tại một vùng dịch virus corona tại Trung Quốc.